cách giải quyết cái ve rận như thế nào một là diệt ve rận như thế nào và hai là phòng ngừa như thế nào để cho nó hạn chế tối đa thì đầu tiên là về diệt ve rận thì người ta có có thể nói là người ta có ba cách ba cách để diệt ve rận à, chào mọi người giải quyết cái ve rận cho con chó như thế nào thì rất nhiều người quan tâm đến cái vấn đề ve rận cho con chó nhất là ở trong cái thời tiết của cái đợt này là cái đợt ve rận cái với cái ve rận mà nói thì nó là một cái nỗi ám ảnh của người nuôi chó mèo bởi vì thực sự ra mà nói thì nó dai dẳng và nó không cắt được tận gốc mới được bởi vì sao bởi vì xung quanh chúng ta cũng có rất nhiều người nuôi chó à, ví dụ như ở nhà mình chẳng hạn đây hai ngày hôm nay chó ở nhà hàng xóm người ta để cho con ve nó bám hay như thế nào đấy người ta không quan tâm nuôi chó ta thì người ta không có gần gũi con chó và con chó của họ nó bị ve như thế nào đấy mà họ không biết mà nó ve con nó bò sang nhà mình thì ôi giời ơi tầng 1 ba con chó ở tầng 1 nó bò bám như bọn này ở trên tầng 3 này không ảnh hưởng gì siro đây đây nhưng mà ba con ở tầng 1 thì ôi giời ơi ve mà cái giống ve to ấy thì nó khi mà con chó trong người nó vẫn còn đang cái mùi thuốc ve thì những cái con ve to nó không bò vào người con chó đang có mùi thuốc ve đâu nhưng mà những cái con ve con nó mới nở ấy, thì nó cần ăn và nó bất chấp có thể có mùi thuốc ve nó vẫn bám vào cho nên là ba con cho con ba con lạp xưởng của mình nuôi ở dưới tầng 1 là nó bám ve nó bám nó bò kinh khủng khiếp ve nó đánh hơi mùi chó là nó bò sang thì hai nhà ba nhà bốn nhà hàng xóm ở sát nhà mình đều nuôi chó thì không biết là là ve từ chó nhà nào bỏ sang thì đấy là để cho mọi người thấy là một cái thực tế là giải quyết con ve nó nó ở Việt Nam nó nó rất là khoai vì sao bởi vì chúng ta không nuôi chó một mình con chó của chúng ta chúng ta giữ sạch sẽ chúng ta thế này thế kia nhưng ở con chó hàng xóm mà người ta không giữ sạch sẽ mà nó để cho ve nó phát triển thì nó đã sang cái con chó của chúng ta rồi và để mà cắt cái nguồn ve ấy, thì một là mình xử lý ở nhà mình xử lý cho mấy con chó ở nhà mình nhỏ thêm thuốc cho con chó mình sử dụng thuốc nhỏ ve tí mình sẽ nói chi tiết về cái đấy một là nhỏ thêm thuốc cho con chó của mình hai là ngày mai sẽ phải nghĩ đến cái biện pháp là có thể là sẽ phải xịt sơ qua bằng một cái gì đấy tí mình sẽ nói và cái thứ ba nữa là là cũng là cái việc đầu tiên khi mà phát hiện ra có ve con nó bò sang nhà mình rất là nhiều bám vào ba con lạp xưởng thì thì mình phải sang tặng hàng xóm thuốc nhỏ ve để họ nhỏ ve cho con chó của họ để cái con chó của họ nó không trở thành cái vật mà để phát triển những cái con ve bởi vì nếu không nhỏ thì sao mọi người biết là cái con ve vòng đời của nó rất là nhanh nó bám vào con chó mấy ngày một tuần sau là con ve nó to đùng nó đã trưởng thành rồi sau đấy nó bám ra tường nó đẻ nó lại ra loạt ve con mới và nếu như thế nó chỉ cần kéo một tháng thì nó được 4 năm lượt ve nó sinh sản thì nó ra số lượng nó kinh khủng khiếp thời tiết nó thuận lợi cứ thế nó sinh sản cho nên là phải cắt ở cái nguồn mà phát triển cái con ve trước thì đó đó là cái câu chuyện mà khi mà chúng ta nuôi chó thì cái ve nó là một cái nỗi ám ảnh luôn còn bản thân con chó nhà chúng ta mà nó bị ve thì chúng ta cũng phải xử lý cho con chó nhà chúng ta là nói về chính về cái chủ đề ngày hôm nay là cái giải quyết cái ve rận như thế nào một là diệt ve rận như thế nào và hai là phòng ngừa như thế nào để cho nó hạn chế tối đa thì đầu tiên là về diệt ve rận thì người ta có có thể nói là người ta có ba cách ba cách để diệt VN một là cái cách mà gọi là rẻ nhất mà ở Việt Nam mình cũng hay dùng là tiêm nhưng cái cách tiêm này thì những cái con chó non thì không nên tiêm những con chó lớn rồi mới tiêm thôi và tiêm ấy thì cái thuốc tiêm là nó là cái thuốc mà để giải quyết cả ve rận cả ký sinh trùng rất nhiều thứ và tiêm ký sinh trùng thì người ta cần tiêm 3 mũi nhưng mà tiêm ve rận người ta thường người ta tiêm một mũi thì là ok cho nên là sẽ rất nhiều người là là ra thú y là sẽ thấy là người ta tiêm thì người ta sẽ tiêm một mũi thôi là có thể sau đấy là thấy hết ve rồi nhưng thực ra là do cái đợt ve đấy nó ít thì nhá chứ nếu mà đợt ve nó kéo dài thì cũng phải tiêm hai mũi ba mũi đấy và cái tiêm này thì uh, nó cần đến phải ra phòng khám để tiêm cho nên là nó cũng có cái dở của nó bởi vì rất nhiều nơi sẽ không có phòng khám thì nói về cái tiêm là nó có hai cái dở nó cái ưu điểm của nó là có thể nói là nó là cái kiểu diệt ve rẻ nhất và giải quyết nhanh nhất tiêm một phát là giải quyết được ngay nhưng cái nhược điểm của cái tiêm này thì là uh, phải có cái phòng khám để người ta tiêm cho mình và cái con chó non thì không nên tiêm con chó mang bầu cũng không nên tiêm cái cách thứ hai là cái cách uống thuốc có nhiều cái loại thuốc mà uống thuốc nó cũng như là cái tiêm ấy là nó sẽ diệt uh, cả ve rận ở bên ngoài da cả ký sinh trùng ở bên trong con chó và cả các loại nấm này kia nữa nó là một cái thuốc cái đấy nó là thuốc tổng hợp nó diệt cả trong cả ngoài thì những cái thuốc đấy là nó không có hạn chế về cái tuổi của con chó dùng tức là à, nó từ 8 tuần trở lên là nó có thể dùng được rồi nhưng mà cái sự hạn chế của nó là nó ít hơn con cho con con cho con thì uh, ít hơn là là là cái tiêm cái tiêm thì mọi người nên con con chó trên 6 tháng thì hãy sử dụng cái biện pháp tiêm còn cho con chó non thì không nên nhưng cái về cái uh, thuốc uống thì nó là một cái mà có thể cái con chó non tức là 8 tuần tức là con chó 2 tháng tuổi là mọi người có thể sử dụng được rồi nhưng mà cái dở của cái thằng thuốc uống này thì là nó đắt tiền một liều cho một con chó con thì có thể là nó rơi vào khoảng tầm uh, ờ, 150.000 có thể cho một liều và cái tác dụng của nó cũng là chỉ trong vòng khoảng tầm một tháng thôi mọi người nhá với ve cái tác dụng để diệt nọ kia thì nó là 6 tháng nhưng cái tác dụng thực tế để mà giải quyết nếu nó có vào đợt ve liên tục thì cái con ve nó hút vào cái người con chó nó chích vào người con chó nó hút ra nó sẽ làm cái nồng độ các thứ ở trong cái viên thuốc ấy nó giảm bớt đi và nó cũng có thể nói nó chỉ tác dụng ở trong vòng một tháng thôi còn trong cái trường hợp ít ve ok nó có thể nó giữ được trong 6 tháng thì cái thuốc đấy thì nó có một cái lợi thế là nó phòng luôn các cái về nấm với nệ này kia ở ngoài da tức là nó diệt cả trong cả ngoài và nó cũng là đồng thời nó là một lần tẩy run thì mọi người có thể sử dụng cái thuốc uống đấy nó là một cái coi như là một cái định kỳ vừa là tẩy run vừa là uh, diệt ve rận cho chó hay là tiện cái lúc mà không may con chó nó có vết nấm hay là này kia ngoài ra thì có thể sử dụng luôn nó là nhiều tác dụng ở trong một viên thuốc và cái thuốc này thì nó hơi đắt một chút là với con chó con có thể là nó một trăm rưỡi một trăm tám cho một lần nhưng với một cái con chó to như bọn rốt này chẳng hạn thì có thể là nó phải sơi của mình mất mấy trăm có lẽ là nó phải rơi vào khoảng tầm cái viên thuốc đấy mình không nhớ giá nhưng mà nó phải rơi vào khoảng tầm 300 có thể 300 đến 300 rưỡi cho một con chó to như thế này thì cái thuốc đấy là cái ưu điểm của nó là uh, cái độ an toàn của nó là cao ok uh, tác dụng của nó rất nhiều tác dụng ok uh, dùng nó cũng dễ dùng bởi vì là cái mùi vị nó làm là cũng rất dễ dùng ném vào đồ ăn là con chó nó ăn thôi đập nát ra ném vào đồ ăn là con chó nó ăn nhưng cái dở của nó đắt tiền cho nên là không phải ai cũng chi được uh, 300.000 cho một lần và một năm hai lần hoặc ba lần thì nó cũng là một vấn đề đó thì cách cách thứ hai đấy là cách uống hầu như các loại thuốc uống nó đều là cái thuốc uống nó có rất nhiều tác dụng gộp như thế và cái giá của nó đã đều ở cái khoảng giá đắt còn với con chó nhỏ với những người nuôi có giống chó nhỏ thì nó đơn giản hơn nhiều các chi phí nó sẽ rẻ hơn giả sử như đấy cũng một cái liều giải quyết như thế với một cái con chó nhỏ mà tầm 10 cân chẳng hạn thì có thể nó chỉ trăm rưỡi thôi nhưng với con chó 40 cân 50 cân thì nó lên 300 300 rưỡi rồi đó còn cái cách thứ ba là cái cách mà mình thường dùng là nhỏ gáy bởi vì sao bởi vì như mình nói ấy, là kể cả là chúng ta có sử dụng cái cách thứ hai là cái cách mà chúng ta uh, uống thuốc cho nó uống thuốc thì mọi người chỉ cần tìm thuốc uống trị ve rận hay là ký sinh trùng là nó sẽ ra ngay với mọi người quan tâm đến các cái sản phẩm đấy cái sản phẩm à, hay dùng của cái thuốc uống là cái nách gát là phổ biến ờ, và cái chất lượng của nó cũng ok rất là ổn định nhưng còn cái thứ ba mình nói đến tại sao mà hay dùng cái cái thứ ba bởi vì cái ve rận ở Việt Nam thì nó hơi bị lằng nhằng một chút là nó phát có thể nói là có thể quanh năm cứ đợt nào thay đổi thời tiết thuận lợi là có ve chứ không cứ gì là mùa còn nếu mà nói thì là đa số nó phát về mùa hè là nhiều nhưng kể cả là các mùa khác ở trong năm cứ qua những cái đợt thay đổi thời tiết mà nó thuận lợi cho con ve là thấy con ve bò ra ngay thì đấy và thêm vào nữa là cái nguồn ve nó là ở ngay hàng xóm nhà chúng ta nếu chúng ta giải quyết được ở trong nhà chúng ta rồi thì cái nguồn ve nó là ở hàng xóm mà không có chỗ nào là không có hàng xóm cả đó thành ra là cái việc mà giải quyết cái ve ở chúng ta là nó là một cái việc có thể nói là mình cứ tính trung bình là khoảng 2 tháng hoặc 3 tháng có một lần có thể là một năm có 4 đợt phải diệt ve thế mà nếu mà như thế thì chúng ta mà cho uống thuốc ấy, thì nó có cái là nó giải quyết được lần này nhưng mà nó lại không giải quyết được lần sau lần sau chúng ta lại phải cho uống thuốc tiếp cái đấy nó sẽ ra cái là để mà trị run sẵn thì thừa bởi vì con chó trưởng thành một năm nó trị hai lần thôi nhưng mà để mà diệt ve thì lại thiếu nếu chúng ta cho uống hai lần chắc chắn là sẽ vẫn có ve đấy là cái đấy là mình khẳng định còn cái thuốc của nó tác dụng là trong 6 tháng nhưng với cái điều kiện là cái ve nó ít thôi chứ còn cái ve nó nhiều thì có khi nó chỉ một tháng mà có khi nó còn không được một tháng nó đã có ve mới nó bám vào rồi và về sau cái cái lượng thuốc ở trong máu của con chó trong cơ thể con chó nó nhạt đi ấy, thì cái ve nó sẽ bám theo cái kiểu là nó kiểu sống dở chết dở con ve nó hơi sẹp sẹp một tí nhưng nó vẫn hút được máu còn ban đầu cái thuốc mà nó cái lượng nó đủ ấy thì con ve nó bám vào nó hút máu là nó chết nhưng về sau khi nó nhạt bớt đi thì nó theo kiểu nửa sống nửa chết nhưng nó vẫn cứ phát triển ở trên người con chó của chúng ta và con chó chúng ta vẫn bị ve nó bám dù những cái con ve đấy khi mà nó hút vào những con máu uh, vào nó hút máu những con chó của chúng ta ấy nó không sinh sản được tiếp nhưng cái khổ cái là cái ổ nguồn ve nó, nó ở xung quanh của chúng ta nó ở hàng xóm chúng ta nó vẫn cứ bọ thêm vào tóm lại cuối cùng là con chó của chúng ta nó vẫn có ve nó bám thì chúng ta phải dùng kể cả trong cái trường hợp mà uh, chúng ta dùng cái uh, uống thuốc để chúng ta giải quyết thì vẫn phải kết hợp với lại cái nhỏ này còn bình thường mà nói giả sử như nhà mình uh, rất nhiều người hỏi là mình dùng cái thuốc trị ve kiểu gì đang nói trị trước đấy nhá đang dùng cái thuốc trị ve kiểu gì thì có thể nói là nhà mình dùng rất nhiều loại bởi vì là bản thân là nhà mình là có cái phòng khám thú y thành ra là những cái loại nào mà thấy ok mà nó tốt tốt cái là mình dùng nhưng đợt này thì đang dùng cái cái này cái này là cái sản phẩm ờ, của Ấn Độ sản xuất thì cái ờ, đây những cái sản phẩm này mọi người mà nếu giả sử mọi người mà có cần mọi người thì có thể tìm thử để dùng cái sản phẩm này nó cũng rất là ok thì cái này nó có ba cái loại sản phẩm cho chó ờ, dưới 10 cân cho chó từ 10 đến 20 cân à, 20 cân đến 40 cân à nó có bốn cái và nó có một cái nữa là cho 40 cân đến 60 cân nhưng ở Việt Nam mình thì không nhập cái hàng 40 cân đến 60 cân về thành ra là một người sẽ phải sử dụng cái cho hai cái liều uh, à, 1,5 liều cho con chó từ 20 đến 40 cân giả sử như con 40 cân thì có thể ok giả sử con con cho cái rốt này 40 cân thì có thể mình dùng ok cái liều 20 à, đến 40 cân dùng một ống mỗi lần dùng một ống cho con chó 20 đến 40 cân đây là giả sử như cái này của nó là cái hộp thuốc này của nó là cho dưới 10 cân này cái này là cho 10 đến 20 cân này mình lại không có cái cho 20 cái hộp mẫu 20 đến 40 cân ở đây ờ, đang hết ở trong nhà đang hết nhưng mà đấy giả sử như thế thì trong cái trường hợp một cái hộp này của nó thì cái giá của nó nó rơi vào ờ, cái này của nó là giá nó rơi vào một trăm mấy Ờ, giả sử như là cái 10 đến 20 cân này đi là, hình như là nếu mình nhớ không nhầm thì nó là 125 nghìn thì phải cho một cái hộp 3 ống. Ở bên trong của nó nó có 3 ống như thế này, tức là nó giải quyết được 3 lần. Thì 125 nghìn chia ra nó đã 40 mấy nghìn một lần rồi. Còn cái hộp ờ, mà dành cho cái uh, ờ, 20 đến uh, cái 20 đến 40 cân thì nó là 150 hay là 160 nghìn gì đấy cho một cái hộp 3 ống này thì coi như là 50.000 một lần giải quyết ve cho con chó thì có thể một cái đợt ve mà nó ngắn nó cái này nó do thời tiết nhé một cái đợt ve nó ngắn nó kéo dài cái thời tiết nó thuận lợi cho con ve nó phát triển nó kéo dài trong một tuần 10 ngày thôi thì ok nhỏ một thấy có ve cái chúng ta nhỏ một cái ống này là xong ở trong này là nó có ba ống này đây này mình một ống mình dùng rồi này bóc ra thì nó đơn giản như thế này đây nó là cái này và chúng ta bẻ cái đầu rồi đi và chúng ta vạch cái cái cái cái lông của con chó vén ngược cái lông của con chó ở phần sau gáy đi à, sau gáy lên và chúng ta nhỏ cái thuốc này vào da là xong coi đấy là xong một lần thì có thể một cái đợt mà ve nó nó nó nó, nó ít nó kéo dài ngắn ấy có thể chúng ta nhỏ một ống này là xong thì coi như một cái hộp này chúng ta sẽ giải quyết được ba cái đợt ve trong một năm nhưng nếu mà đợt ve kéo dài tức là do, do thời tiết nhá nếu đợt ve kéo dài mà cái thời tiết nó thuận lợi cho con ve nó phát triển trong kéo dài trong khoảng tầm 3 tuần chẳng hạn thì có thể chúng ta phải nhỏ hai lần còn với cái hộp thuốc này thì nhà sản xuất người ta nói là cái tác dụng của nó là trong vòng một tháng đó nó cũng giống như là cái cái cái thuốc uống kia cái thuốc uống kia là cái tác dụng của nó trong vòng 6 tháng nhưng mà với cái điều kiện là cái dịch tễ chính xác nó như thế nào cái cái cái tình hình cái số lượng ve nó nhiều hay nó ít nếu nó ít thì ok nó có cái hộp này nó một nhỏ một lần nó trong vòng một tháng ok cứ có con ve nào bám vào con chó là con ve đấy sẽ chết ngay nhưng nếu mà cái số lượng ve nó bám nhiều thì sau khoảng một tuần 10 ngày thôi nó sẽ có cái tình trạng là ve bám vào con chó sẽ dở chống dở chết ngay đó và sau đấy thuốc nó nhạt nữa thì con ve nó vẫn sống bình thường nó hút vào con chó vẫn sống bình thường chứ không phải là cứ một tháng là một tháng đâu nhá mọi người nhá nhưng có thể nói là cái với cái nhỏ này thì cứ một đợt ve thường thường các đợt ve nó giải nó chỉ trong vòng khoảng một tuần 10 ngày thôi là một lần nhỏ là coi như giải quyết được một đợt ve thì đó mọi người có thể tính nếu dùng cái thuốc nhỏ này thì nó mất khoảng 50.000 cho một lần ve và xác định là như thế là một năm với giả sử như dùng cái này thì cái chi phí cho ve thì một năm coi như là nó là khoảng 4 lần có ve đi là một năm này chúng ta sẽ phải chi khoảng tầm 200 cho cái việc ve để giải quyết con chó của chúng ta đó đó là diệt thì diệt ve là nó có ba cái cách diệt như thế ở trên cả chó cả mèo những cái này ấy, thì nó có một cái lợi thế là như thế này này à ngoài ra nó còn có một cái cách nữa à, là cái cách mà cũng rất nhiều người dùng nhưng mà cái này nó còn hồn một dấu chấm hỏi nhá là cái cách xịt các cái sản phẩm ở dạng bình xịt nhưng mà bình xịt thì thì nó cũng có rất nhiều sản phẩm nhưng thực sự mà nói là cái bình xịt thì mình chưa bao giờ mình sử dụng cả à, bởi vì nó có những cái phản hồi lại của những cái người dùng là nó có cái hiện tượng con chó nó bị dị ứng rồi này kia bởi vì khi xịt thì nó có độ bay con chó nó hít vào nó liếm vào hay là này kia gì đấy thì mình không biết nhưng tóm lại là mình thấy có những cái trường hợp nói là con chó nó bị say con chó nó bị khi mà sau xịt nó ngấm vào da ấy, nó bị say bởi vì khi xịt ấy, thì cái việc định lượng cái lượng dùng là nó rất là khó bởi vì trên số lần xịt mà mà xịt thì có thể giữ lâu có thể giữ nhanh nó rất là khó và có thể nó còn có những câu chuyện khác bên trong nhưng đấy chính là lý do như thế cho nên mình chưa bao giờ mình sử dụng xịt cả thực ra mà nói nếu mà mình dùng là tiêm mình cũng chưa bao giờ mình dùng chưa bao giờ mình dùng cái cách tiêm cả bởi vì khi tiêm ấy là chúng ta phải biết như thế này này tiêm thì là nhỡ may một con chó nó ốm một phát mà nó bị tiêm có thể nó bị tiêm kéo dài này kia là nó đau lắm cho nên là cái tiêm là đến cái trường hợp mà gọi là như thế nào đấy thì chúng ta mới phải dùng đến biện pháp tiêm thôi còn bình thường chúng ta hạn chế có thể tiêm ấy có thể chúng ta tiêm vào một mũi tiêm thì mình cũng chưa tiêm bao giờ và và và cũng không biết là cái giá của cái ờ, một cái lần tiêm nó là bao nhiêu cái thuốc tiêm thì nó cũng rẻ thôi nhưng cái công rồi này kia nữa nhưng đấy là một cái lần tiêm thì một là cái nó cần bác sĩ thú y nhưng như mình mình hoàn toàn mình tự tiêm được nhưng mình lại chưa sử dụng cái cách tiêm bao giờ cả là bởi vì nó có những cái là khi mà tiêm vào thì nó cũng sẽ có những cái mà nó cái độ thải của cái thuốc nó sẽ lâu hơn nó có những cái này cái kia và mình không dùng và thêm vào nữa là nó đau con chó hay là này kia đó cho nên là mình dùng trước giờ là mình chỉ dùng hai cách thôi một để diệt ve thận mình dùng hai cách một là uống cái viên mà nó tổng hợp cả uh, run sán cả này kia nếu nó trúng vào đợt run sán Chúng vào đợt tẩy run sán một năm mình tẩy cho chó to này một năm mình tẩy run sán hai lần nhá. Nếu nó trúng vào đợt run sán thì mình sẽ giải quyết luôn ok. Vừa thấy có mấy con ve mà và vừa sắp đến đợt tẩy run sán thì sẽ tẩy luôn cho chúng nó để giải quyết luôn cả uh, ký sinh trùng ở bên trong, cả ve rận. Đó thì nó kết hợp thì một cái lần như thế giả sử như với một cái con chó to như thế này thì một cái viên tẩy đấy thì nó 300 thực sự mà nói là nó hơi bị chát một chút đó thì nó cũng giải quyết nếu mà cách sau khoảng tầm tháng 2 tháng mà nó có ve thì vẫn phải nhỏ này thôi đó thế cho nên là còn cái thuốc nhỏ ve này mọi người có thể tìm rất nhiều các loại thuốc nhỏ ve cái lợi thế của thuốc nhỏ ve là nó là là như thế nào một là giá nó rẻ giá nó cũng rẻ so với này cái thằng tiêm thì nó không rẻ bằng nhưng nó có cái, những cái ưu điểm của nó là chúng ta tự dùng được ai cũng dùng được và nó dễ dùng và chúng ta có thể tích lúc nào mà nó bị thì chúng ta nhỏ hạn chế cái tối đa cái tác dụng khác lên cái con chó của chúng ta và một lần nhỏ là chúng ta chỉ cần giữ cho con chó của chúng ta hai ngày không tắm thôi thế xong sau đấy là ok mọi thứ trở về bình thường và cái chi phí cho một lần nhỏ mình cứ coi như nó là với con chó to này 50.000 đi còn với cái con chó nhỏ với các cái giống chó nhỏ thì có thể chi phí cho một lần chị ve ấy, những con chó khoảng 10 cân thì chi phí cho một lần chị ve nó chỉ khoảng 10 đến 15 nghìn thôi nó rất là đơn giản nó cũng không phải là cái gì ghê gớm cả và một năm chúng ta chỉ phải giải quyết như thế nếu mà nhiều thì một năm chúng ta sẽ phải xử lý cái ve khoảng 4 lần mình cứ tính là như thế 4 lần hàng xóm rất nhiều người nuôi chó và người ta không giữ gìn cái con chó người ta người ta không kiểm soát về cái vấn đề ve rợn thì một năm coi như là 4 lần diệt ve còn nếu mà mọi người hàng xóm cũng nuôi chó giữ sạch sẽ thì có thể một năm chúng ta chỉ chạm con ve một lần thôi hoặc nó có thể chúng ta chả chạm lần nào cả đó cái đấy là cái việc hoàn toàn có rất nhiều người nuôi vài năm không thấy có con chó có ve thực ra cái đấy là đấy là do bởi vì nó quanh hàng xóm của chúng ta người ta cũng giữ sạch hoặc người ta không nuôi và cái môi trường ở xung quanh đấy có thể có những cái cây cối này kia nó có tác dụng nó đuổi con ve đi đó ok nói tiếp theo về cái vấn đề phòng đấy là chị nhá còn các cái thuốc này thì một đấy là cái thuốc này mà mọi người không biết mua ở đâu thì cũng có thể liên hệ mình phòng khám của mình cũng có bán luôn cả thuốc uống và cả thuốc để mà nhỏ à, thích loại nào có loại đấy loại đắt tiền có loại đắt tiền mà loại rẻ tiền có loại rẻ tiền à, tiếp theo đấy là diệt còn nói về phòng thì về cái phòng ve thì nó có mấy cái như thế này một là chúng ta giữ cho con chó của chúng ta sạch sẽ cái môi trường ở nó sạch sẽ nó khô thoáng nhưng cái đấy là nói lý thuyết thôi bởi vì sao bởi vì là khi chúng ta nuôi con chó mà chúng ta nuôi ở nhà mà nhà có vườn thì chúng ta giữ sạch sẽ cái kiểu gì ở ngoài vườn thì làm sao giữ cho vườn nó không ẩm đấy là câu chuyện đấy câu chuyện lý thuyết thôi thì chúng ta chỉ có giữ sạch sẽ ra con chó của chúng ta bằng cách là chúng ta thấy mà nó hôi nó bẩn hay này kia chúng ta tắm định kỳ cho nó tắm định kỳ cho nó thì chúng ta có thể dùng một cái sữa tắm bất kỳ nào đấy thôi ok cứ có cái sữa tắm là giải quyết được chứ còn thực ra mà nói là nó có những cái sữa tắm về ve rận nhưng mà mình cũng không biết là cái hiệu quả của nó đến đâu còn có nó có những cái loại sữa tắm mà gọi là sữa tắm phòng ve rận nhá nhưng mà mình nghĩ là bình thường mọi người cái quan điểm như thế này này là ve rận là nó phát là theo thời tiết chứ không phải lúc nào nó cũng có tức là bình thường ấy mọi người tắm sữa tắm ve rận cho con chó nó chả có giá trị gì cả bởi vì sao bởi vì lúc đấy có tắm cho nó bằng cái thuốc sữa tắm bình thường hay là chúng ta có không tắm cho chúng nó nó không thể có ve rận được bởi ve rận nó phát triển theo thời tiết chứ không phải lúc nào nó có không phải lúc nào nó bò ra bình thường nó ngủ đông đấy nó ở các cái tường hay nó ở chỗ này chỗ kia nhưng nó không bò ra đâu phải thời tiết nó phải thuận lợi bò ra thành ra bình thường là cái sữa tắm ve rận thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì cái sữa tắm ve rận có thể mọi người có thể dùng trong cái trường hợp là khi chúng ta thấy vào cái đợt nó con ve nó xuất hiện còn chó nó gãi hay gì thì chúng ta kiểm tra thấy nó tự nhiên là nó gãi gãi gãi này kia là chúng ta phải sờ con chó của chúng ta ngay có ve có thể chúng ta tắm hai ngày một lần ok thì có thể trong cái trường hợp như thế chúng ta sẽ không phải dùng đến những cái loại thuốc này này kia ok đấy là trong cái trường hợp với cái sữa tắm ve giận còn bình thường mà nói thì chúng ta chỉ cần giữ con chó của chúng ta sạch sẽ và kể cả là với cái sữa tắm bình thường trong những cái đợt có ve mà chúng ta mà chỉ cần giữ chúng ta mà chỉ chịu khó tắm cho nó ngày hai lần thì tôi nói với các bạn là hai lần thì có con ve nó bám vào thì chúng ta cũng ờ, cào chúng ta tắm cho nó thì nó cũng rụng hết cũng chả còn mà các con ve nó không thích cái mùi ờ, sữa tắm đâu nó thấy mùi sữa tắm mà nó cũng né còn trong cái trường hợp mà nó rơi vào cái trường hợp như hiện tại như ở dưới tầng 1 nhà mình hiện tại bây giờ chẳng hạn nhà hàng xóm nó có cái ổ ve gọi là cái ổ ve kinh khủng khiếp ve nó bò ra kín luôn ve con mọi người tưởng tượng là đi nhìn nó bò nền nhà rồi nó bám lên trên tường thì đấy là một cái ổ ve với cái số lượng nó kinh khủng khiếp thì trong cái trường hợp như thế có thể chúng ta dùng cái sữa tắm bình thường hay chúng ta tắm cho nó bình thường hay chúng ta nhỏ thuốc này vẫn có ve bám vào con chó nha mọi người nha chứ không phải là nó hết đâu bản thân như con chó nhà mình là ba ngày nay là có ve nó bám vào và mình đã nhỏ thuốc một lần nó vẫn cứ có ve bám vào bởi vì là cái bọn ve nhỏ như mình nói nên là cái bọn ve nhỏ là nó mới sinh là nó cần phải sống nó cần phải hút máu để nó sống thì nó có người thứ mùi thuốc nó vẫn cứ hút còn chỉ có các bọn ve to thì lại không có xuất hiện một con ve to nào ở trên người mấy con chó đã nhỏ thuốc cả mà chỉ có bọn ve nhỏ thôi nhưng mà nó đốt nó cũng kín người bởi vì cái số lượng ve nó nhiều thì trong cái trường hợp đấy trong cái trường hợp mà như thế thì phải xử tính đến các, các cái biện pháp để giải quyết để diệt ve trực tiếp ở trong môi trường ở xung quanh nhà thì với cái việc phòng ve trong cái trường hợp như thế là tắm giữ sạch cho nó là một ok cái thứ hai về cái phòng ve như mà như mình chưa dùng bao giờ nhé mọi người nhé thì mọi người có thể thử là nghe người này nói người kia nói truyền đạt kinh nghiệm rồi tìm hiểu này kia thì nó có những cái loại tinh dầu mà cái con ve hay là các loại côn trùng nói chung là nó e ngại những cái tinh dầu đấy thì cái tinh dầu là cái có thể nói nó là cái độ an toàn của nó tương đối là cao giả sử như là tinh dầu cam tinh dầu chanh tinh dầu xả thì không giải quyết trong cái trường hợp này tinh dầu cam này tinh dầu chanh này là hai cái thứ mà người ta nói là nó sẽ giải quyết được cái các cái vấn đề về ký sinh trùng và ve rận thì mọi người có thể thử xem cái tinh dầu vỏ cam vỏ chanh vỏ bưởi thì chúng ta có thể tự làm được chúng ta chỉ cần đun sôi nước cái vỏ bưởi lên ok đun sôi khoảng tầm nó sôi khoảng 15 20 phút rồi chúng ta để đi qua đêm sáng hôm sau chúng ta lấy cái nước đấy ra để mà chúng ta có thể cho vào bình xịt chúng ta xịt hay là chúng ta lau người cho con chó của chúng ta đấy là chúng ta lau tinh dầu thì trong cái trường hợp đấy để nó đuổi đi đỡ có ve bám thêm thì nhưng cái này mình chưa làm bao giờ đó nhưng mà thấy ngày Ờ, như ngày xưa khi mà chưa có các thuốc này kia uh, để nhập về những cái thuốc để giải quyết như, ờ, giải quyết ve nhanh này thì mọi người người ta hay làm như vậy hoặc là có những cái loại mà nó giải quyết ngay lập tức nhưng mà nó độc thì cái này trong cái trường hợp này là cũng rất nhiều người đang dùng nhé nhưng mọi người dùng thì mọi người phải lưu ý là những cái loại bột mà người ta hay dùng để diệt côn trùng thì cái thành phần của nó một là băng phiến hai là hàn the những cái này thì nó rất là dễ mua nhưng mà cái mùi của nó độc giả sử như là băng phiến chẳng hạn là cái mùi của nó là phụ nữ mang thai là không ngửi được đâu ngửi nhiều hay là người bình thường mà ngửi nhiều nó cũng có thể gây ngộ độc là cái băng phiến thì nghe mọi người có thể nghe nó lạ nhưng mà thực ra băng phiến ấy là cái mà người ta dùng làm cái thuốc đuổi rán ngày ờ, xưa là hay cho vào trong tủ quần áo ấy. đó những cái đó là nó rất là dễ mua cái băng phiến thì chỉ cần nó Ờ, hòa vào trong không khí thôi nó chúng ta treo lên thôi là nó cũng có tác dụng đuổi uh, diệt côn trùng đuổi ve rận kể cả muỗi nữa tất cả các loại côn trùng à, còn khi mà người ta dùng để diệt đấy thì người ta hòa nó vào nước để mà người ta tắm cho con chó nhưng mà kể cả là cái băng phiến hay cái hàn the nó đều tiêu diệt ngay con ve luôn chạm vào cái là con ve nó chết luôn rồi nhưng mà nó đều giống nhau mà cái là nó đều độc và phải tuyệt đối tránh cái việc là con chó nó liếm vào nó có thể gây ngộ độc này kia ờ, khi mà chúng ta hòa loãng ra thì có thể liếm vào một tí thì nó cũng không sao đâu cho nên là người ta hướng dẫn là giả sử như một cái viên băng phiến là người ta làm theo viên bao nhiêu ờ, gam á thì uh, hòa một cái đấy vào với lại một uh, nửa lít hoặc một lít nước để chúng ta tắm cho con chó giờ sau đấy giữ 10 phút 15 phút để cho nó ngấm này kia cho nó diệt toàn thân sau đấy rồi chúng ta mới xả nước thì đó hai cái thứ đó là hai cái thứ có thể là mọi người đang sử dụng rất là nhiều là những các loại thuốc diệt côn trùng là người ta hay dùng hai cái thứ đó ở trong cái thuốc diệt côn trùng thì mọi người có thể có rất nhiều người đang dùng những cái như thế để mà mọi người tắm cho chó hay là mọi người xịt này kia nhưng mọi người đấy lưu ý nhá những cái đấy ấy, là nó giải quyết tức thì ờ, có thể dùng pha loãng ra để mà xịt để diệt ve ở xung quanh nhà nhưng mà sau đấy là chúng ta lại phải xịt rửa lại nhá để an toàn chứ còn cái đấy là cái mà người ta đã nói nó là cái độc và nếu mà nó như thế này nếu nó an toàn nó tốt nó diệt ngay lập tức và nó an toàn thì nó đã phổ biến rồi mọi người phải nhớ nó là như thế những cái thứ đấy là những cái thứ mà nó không an toàn cho nên là nó mới không phổ biến dù nó rất là rẻ và nó dễ dùng một phát xong ngay thì đấy là cái với cái diệt thì câu chuyện nó là như thế à, còn cái phòng ngừa thì chúng ta à, để phòng ngừa thì chúng ta ờ, tắm rửa định kỳ giữ cho con chó nó sạch sẽ này kia rồi chúng ta dùng cái tinh dầu chanh cam như mình vừa nói tinh dầu chanh tinh dầu bưởi tinh dầu cam ba cái loại đấy là như theo như người ta nói các cái thông tin người ta nói thì là nó có cái tác dụng phòng ngừa nó đuổi và cái cây trồng thì mọi người nếu mà người nuôi chó thì mọi người có thể trồng cái cây là cái cây húng quế ở gần cái chỗ chúng ta nuôi chó là tới đây mình cũng sẽ trồng ở nhà ở trong mấy cái chậu cảnh là cái cây húng quế nó có cái tác dụng cái mùi của cây húng quế đấy nó rất là dễ chịu với người nó là cái cây rau thơm ấy nó rất dễ chịu với người nhưng nó có cái tác dụng là nó đuổi côn trùng và nó đuổi ve rận tức là cái mùi đấy ấy, là ve rận hay là này kia là nó ngán cái mùi đấy mọi người có thể hiểu được như thế là trong các loại cây mình tìm hiểu này trong các loại cây trồng để mà quanh nhà để mà có thể đuổi uh, ve rận hay là côn trùng thì cái cây húng quế là một cái cây mà nó là số 1 còn những cái cây mà nó có hương như là hay là bạc hà hay là này kia nhưng mà như mình thấy mình tìm hiểu ở vài chỗ thì là cây húng quế nó đều là cái cây cây húng quế nó còn tác dụng của nó nó cũng còn có thể nó là nó có tác dụng tác dụng uh, diệt nấm hay là này kia nữa nhưng đấy cái mùi của nó về cái mùi uh, là cái cây húng quế mọi người có thể thử xem mọi người trồng cái cây húng quế ở quanh cái chỗ nuôi chó nếu mà chúng ta nuôi chó ở gần vườn thì chúng ta có thể trồng cái cây đấy nó vừa là cây rau thơm cây rau thơm đấy nó cũng rất tốt cho sức khỏe mọi người nhá người ăn tốt mà nó còn có cái tác dụng để mà nó đuổi này đuổi kia nữa thì ok chúng ta có thể thử xem còn cái phòng ngừa nói chung là chúng ta vẫn là tắm rửa giữ sạch sẽ cho nó thôi và cái phòng ngừa quan trọng hơn nữa là cái phòng ngừa là khi chúng ta mà thấy con chó nó gãi chúng ta để ý chúng ta thấy con chó nó gãi phát này chúng ta phải sờ ngay xem có ve không bất kỳ lúc nào thấy con chó nó gãi thì chúng ta phải kiểm tra xem nó có ve không hay nếu nó không có ve nó có thể có nấm thì chúng ta có thể chúng ta bôi nếu mà nấm nó mới chúng ta có thể chúng ta bôi uh, cồn iốt chúng ta bôi cồn sát khuẩn phát là một hai lần nó có thể là, là nó khỏi nhưng nếu mà nó để mà nó ăn sâu và hay là này kia nó loang ra thì lúc đấy có thể chúng ta lại tốn tiền trăm hay là vài trăm thậm chí cả triệu để mà chúng ta chữa cái nấm đấy cho nó thì đó thấy con chó cái phòng ngừa là thấy con chó nó gãi thì chúng ta phải sờ ngay còn khi mà sờ và thấy có ve thì chúng ta xử lý trong ba cách có thể là tiêm có thể cho uống thuốc có thể là nhỏ nhưng mình khuyên mọi người là nên dùng các cái thuốc nhỏ bởi vì nó những cái ưu điểm của nó là nó rẻ này nó ai cũng làm được này và cái ờ, hiệu quả của nó cũng tức thì này và nó còn có tác dụng xua đuổi nữa cái mùi của nó nó có tác dụng xua đuổi và nó cũng uh, uh, giữ ở trong người con chó nó không quá quá ảnh hưởng đến con chó thì uh, hy vọng là cái uh, video ve rận này nó có hữu ích cho mọi người còn nếu mọi người ai mà có những cái cách nào mà diệt ve rận mà an toàn diệt và phòng an toàn này rẻ tiền này dễ làm thì mọi người chia sẻ bởi vì Việt Nam của chúng ta mà nói là có rất rất nhiều những cái cách dân gian mà nó cực kỳ hiệu quả luôn nhưng có điều là có một số lượng người ít thôi chứ không phải ai cũng biết thì mọi người mà đã có cái cách nào mọi người đã làm rồi và nó hiệu quả thực tế và nó đảm bảo tiêu chí đấy à, dễ làm rẻ hiệu quả thì mọi người cùng nhau chia sẻ để mà nếu có những cái như thế thì mình cũng sẽ lại chia sẻ lại với này những người khác bởi vì mình nuôi rất nhiều chó mình có cơ hội mình để mình thử nghiệm cái điều ấy thì những cái cách của mọi người đấy mà mình chia mình thử ở trên con chó của mình mà mình thấy nó ok tốt chuẩn thì mình lại sẽ chia sẻ để cho uh, mọi người cũng biết chúng ta cùng xử lý để chúng ta cái việc ve rận là nó không phải nỗi ám ảnh nữa gặp cái giải quyết cái xong tốt nhất là có cách nào đấy mà để đuổi được con ve đi thì mà nó an toàn đấy thì mọi người có thể thử nhá cái cách ờ, cái cách mà trồng cái cây húng chó trồng cái cây húng quế có chỗ gọi là húng quế có chỗ gọi là húng chó thì trồng cái cây húng quế đấy ở quanh cái khu vực nuôi chó vừa là cái cây rau thơm ăn rất là tốt cho sức khỏe mà vừa có tác dụng đuổi phòng cái ve rận thì mọi người có thể thử cách đấy xem là những cái đợt mà chó hàng xóm có chó mình có không nếu chó hàng xóm có mà chó mình không thấy nó có thì tức là cái đấy nó phát huy tác dụng thì mọi người sẽ chia sẻ mọi người comment mọi người chia sẻ nhé Ok ờ, xin chào tất cả mọi người hôm nay nói hơi dài là ba con này cho nó chuồn hết ra kia xuống dưới nền cho nó ngủ rồi lên đây chào uh, ờ, mọi, uh, ờ, uh, mọi người cái nào uh, Siro hay Pila đi đại diện Siro lên đây ngủ hết rồi Messi Messi ơi Lên đây Chiều anh tí Lên đây Chào mọi người Hai con rời kêu gọi nó không bảo sao rồi Đấy Ừ Ok xin chào tất cả mọi người nhá Đây này à, ba con này thì nó không có ve Bởi vì con ve nó ở dưới tầng 1 thôi Nó không lên trên, nó không lên trên này Thì là bởi vì sao Bởi vì là ở khu Ở quanh nhà mình nó không có ve Ở trong nhà mình là mình đã diệt hết rồi nó bị một lần hai lần đầu thôi là sau đấy là nó ra vài lần mà nó bị đầu bị diệt hết rồi thì nó không còn những con ve nó bám đậu ở chỗ này chỗ kia nữa thì nó không còn nhưng các ở dưới tầng 1 thì là xung quanh hàng xóm nó có thể bò sang được nhưng nó chưa bò được lên đến trên này cho nên là ba ngày rồi nhưng bọn ở trên này thì không có bị mà chỉ có bọn ở dưới bị thôi bởi vì nó có cái vật để nó hút ngay ở bên dưới rồi cái bọn ve con đấy thì nó đói và nó tìm ngay lập tức cái vật để mà nó tồn tại được nó sinh tồn thì cái vật nào gần nhất thì nó nó sẽ bâu vào là có ba con ở dưới tầng 1 dù là ba con đấy nhỏ thuốc rồi nhưng vẫn bị bâu là bởi vì nó là bọn ve con đó thì thì, thì như chứ còn như bọn này của mình như mình nói đấy là một năm ấy nếu bình thường mà mọi người nuôi ở tầng 1 nhá một năm có thể mọi người sẽ phải nhỏ 4 lần nhưng nếu mọi người mà nuôi ở tầng 2 hay là mọi người nuôi ở những cái chỗ mà xung quanh hàng xóm ít người nuôi chó hay người ta cũng giữ sạch sẽ thì có thể mọi người một năm chả phải giải quyết ve nào nào cả giả sử như bọn này của mình một năm mình chả phải giải quyết ve là nào nhưng nếu đợt nào cho nó xuống dưới tầng 1 nó ở hay là cho nó đi ra ngoài chơi bãi cỏ này kia có thể là có ve nó bám vào thì có thể lúc đấy thì nhỏ một phát xong thôi chứ nó, nó cũng đơn giản nhưng nó không có gì cả ám ảnh là ám ảnh ở môi trường xung quanh và chúng ta nhắc nhở nhau những người xung quanh của chúng ta là cùng nhau mà giải quyết cái ve đi bởi vì đấy nó cũng là một cách phòng bệnh cho con chó còn trong cái trường hợp mà bí quá thì làm như mình ấy, mua thuốc ve đưa cho họ vào xử lý đi đó thì để nó giải quyết được một nó đỡ khổ con chó đấy hai nữa là nó đỡ cho con chó nhà mình nó không bị bỏ sang mà nó bỏ sang nhà mình nhà mình nuôi chó nó bỏ sang nó bám tường ghê lắm mọi người chạy đầy ở dưới nền nhà nó kinh khủng lắm Ok, hy vọng là cái video nó sẽ hữu ích cho mọi người. Mọi người nhớ là chia sẻ những cái cách mà mọi người đang làm như thế nào đấy hay là có những cách cách nào hay thì mọi người nhớ chia sẻ để uh, cho chúng ta cùng biết và chúng ta nuôi chó nó tốt hơn. Ok, xin uh, chào tất cả mọi người nhé. Uh, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again.